有，有。 cái gì vậy coi chừng đá đó nha đi đi thuật luôn coi chừng đó chào chị Hôm nay em đại diện Đốc Quýt Quýt chúc chị một tuổi mới nhiều sức khỏe Nói chung là tung lên trong những project mới Sinh nhật năm nay thì tụi em không biết phải tặng cho mình cái gì hết Bên cả nước á, nguyên góp với nhau chung tay làm lên ờ, hai buổi thiện nguyện ờ, hai buổi thiện nguyện nói chung là buổi thứ nhất á, làm ở mái ấm màn tử bé ở đồng nai dành cho mấy trẻ em bị uh, khuyết tật và mồ côi còn buổi thì nguyện thứ hai á, thì tụi em ờ, tính là cho quà một những người vô gia cư trong cộng ờ, vòng Sài Gòn này thôi cũng ờ, cũng không phải là một cái gì đó quá lớn nhưng mà coi như đó đó là một món quà tinh thần dành cho mình cũng giống như là tất cả mọi người nói chung là nói nhiều cũng không bằng là nói ngắn xúc tích à, sinh nhật năm nay em chúc chị dồi dào sức khỏe luôn luôn trẻ đẹp viên mãn trong tình yêu Rồi hôm nay em ờ, đại diện rất ờ, là Minh chúc chị một buổi mới vui vẻ Tung lên trong những đồ project mới Nói chung là năm nay tụi em không có biết tặng chị một món quà gì hết Nên cả lúc á, đã như là cùng với nhau Làm cho mình anh chị một buổi đầu đó không nói được luôn <laughs> giữ luôn đi hôm nay em đại diện với quýt quýt chúc chị một tuổi mới nhiều sức khỏe thôi <laughs> chú quá mệt mệt với quýt quýt rồi em... <laughs> chào chị à, hôm nay em đại diện với quýt quýt chúc chị à, năm mới ủa chị đi mày nói chút đi rồi lát nữa ờ, hơn nó, tự nó tự edit sao không tự edit sao mấy đứa mấy đứa tự chút đi Đấy, chặt cái xi